muốn trở thành chuyên gia một trong những lý do tại sao anh chị chưa thành chuyên gia tại vì anh chị chưa đóng gói được kiến thức của mình biến những kiến thức người đóng gói được là người sao ạ à? biến những cái khó hiểu thành dễ hiểu biến những cái thứ phức tạp thành đơn giản bao nhiêu trong anh chị ở đây hiểu con bò mà thành ra xúc xích nó ý nghĩa là gì nếu như anh chị hiểu thì comment xuống bên dưới là hiểu còn nếu như không hiểu thì comment xuống bên dưới là không hiểu con bò mà ra xúc xích thì có nó có ý nghĩa là gì các anh chị có hiểu không ạ à? hiểu thì comment xuống bên dưới là hiểu và nếu không hiểu thì comment xuống bên dưới là không hiểu rồi mời các anh chị chúng ta comment đi chúng ta comment nhiều thì chúng ta sao ạ à? tiếp thu được kiến thức nó nó nhiều hơn hôm nay là chương trình làm sao để chuyển hóa cho các anh chị chuyển hóa cho các anh chị chuyển hóa có nghĩa chúng ta đã học xong chúng ta có kiến thức chúng ta biết cách chia sẻ làm sao biến những cái đó thành tiền chương trình hôm nay là ứng dụng thực tế khai mở kim khẩu hút tài lộc làm sao để biến những kiến thức của mình thành tiền đây chị lệ uh, dung đó là không hiểu nhi nó không hiểu trinh không hiểu rồi không hiểu không hiểu rất nhiều mọi người không hiểu có nghĩa chuyên gia khác những người khác là gì là biến những cái thô những cái phức tạp những cái khó hiểu thành dễ hiểu và đơn giản kiên nói ví dụ như bây giờ nếu như kiên muốn các anh chị làm sao à giỏi về kỹ năng giao tiếp kiên đi copy 100 cái đường link về giao tiếp ở trên mạng các gọi là những cái chia sẻ ở trên mạng kiên đẩy hết 100 cái đường link qua cho anh chị rồi đọc đi đọc hết 100 cái tài liệu này tự nhiên sẽ thành một cái người rất là giỏi về giao tiếp các anh chị có chịu không nhưng nếu bây giờ Kiên đóng gói hết kiến thức lại thành một cái khóa học 21 ngày Kiên chuyển giao cho anh chị các anh chị có thể hiểu áp dụng và ra được kết quả thì sao anh chị có phải là anh chị phải trả cho Kiên cái phí 2 triệu mốt không hoặc là cái phí 3 triệu hoặc là 5 triệu hoặc là 10 triệu không nếu như bây giờ Kiên mời các anh chị đến nhà Kiên ăn cơm và bây giờ Kiên đưa cho anh chị con bò đó ăn con bò đi con bò này rất là tươi ngon ăn đi ăn đi các anh chị ăn được không nhưng bây giờ Kiên chế biến nó thành xúc xích thì các anh chị ăn được không ăn được đưa con bò chúng ta không ăn được nhưng đưa xúc xích chúng ta ăn được nếu như đưa cho chúng ta nhiều cuốn sách hoặc là nhiều các tài liệu trên mạng đưa cho chúng ta chúng ta không tiêu hóa được vì nó là kiến thức thô nhưng bây giờ đóng gói nó là thành những cái gì đó tinh gọn nhẹ đơn giản dễ hiểu dễ áp dụng thành một cái miếng xúc xích và đưa cho các anh chị thì các anh chị sẽ sao ăn được tiêu hóa được hấp thụ được ok anh chị vậy là các anh chị chúng ta đã hiểu giờ nếu hiểu thì comment xuống video là ok cái người mà được trả phạm nội là chưa hiểu rồi các anh chị nào hiểu thì chúng ta comment ok các anh chị phải biết rằng thu gọi là lao động được trả công cao nhất là lao động bằng tư duy nhớ nha lao động được trả công cao nhất là lao động bằng tư duy có những người một năm kiếm được một ngàn đô nhưng có những người một năm kiếm được một tháng kiếm được một ngàn đô nhưng có những người một tuần họ đã kiếm được một ngàn đô nhưng có những người khác một ngày họ kiếm được 1.000 đô nhưng lại có người khác một tiếng kiếm được 1.000 đô nhưng lại có rất nhiều người giàu một phút họ kiếm được ngàn đô nhưng mà những đại gia tỷ phú trên thế giới cứ một giây họ kiếm được một ngàn đô sự khác biệt là gì ạ à? khác biệt là ở tư duy lao động được trả công cao nhất là lao động bằng tư duy họ sẽ biến những cái phức tạp một con bò họ bán cho khách hàng là cái miếng xúc xích khách hàng càng tối ưu càng đơn giản càng hiệu quả càng gọi là tinh gọn thì chúng ta bán cái tinh gọn đó thì sao các anh chị thì chúng ta lại càng nhận được giá trị cao kiếm được nhiều thu nhập hơn do đó muốn trở thành chuyên gia là các anh chị phải sao tinh gọn kiến thức là tinh gọn giá trị là để chuyển giao cho người khác rồi ok có rất nhiều anh chị ok rồi biết đúng rồi phạm nội biến cái khó thành cái dễ đúng rồi khi nói ví dụ như các anh chị bây giờ không ai mua kiến thức đâu các anh chị à nói kiên nói bây giờ không ai mua ý tưởng đâu kiên sẽ nói với anh chị bây giờ tôi có ý tưởng 21 ngày khai mở kim khẩu rất hay bây giờ anh mua ý tưởng không tôi bán ý tưởng cho anh tôi bán cho anh uh, một triệu đi anh ok không người ta không mua đâu anh chị à nhưng nếu như đóng gói thành khóa học đóng gói thành cuốn sách người ta sẽ mua có nghĩa là sao ạ à? mình đã biến nó ra thành một cái sản phẩm hữu hình một cái giá trị gọi là giống như xúc xích rồi á người ta có thể hấp thụ được một cách đơn giản người ta sẽ mua cái đó là đóng gói kiến thức nha anh chị